Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình. Thì hôm nay mình sẽ lên mình nhận định thêm cho tất cả anh em về cái trận ngoại hạng Anh nữa. Thì trước khi mình vào trận định trận đấu cho tất cả anh em thì những anh em nào mà đang xem được những cái video mà mình đã nhận định cho tất cả anh em thì anh em cũng biết hiện tại anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì anh em rất là bị thiệt rồi. Bởi vậy mình khuyên tất cả anh em vào nhóm của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm để anh em còn nhận được nhiều kèo hơn để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo. hiện tại mình đang nhận tới định tới hai kênh luôn anh em. Thì anh em khỏi cần lo về cái vấn đề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 đánh cái kèo trên mà nó chấp một trái anh em có thể ngồi gầm gầm chờ kèo cũng tuột xuống nửa trái hoặc là 0,75 anh em vào kèo thì anh em sẽ lợi hơn còn anh em đánh ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh xong anh em ngồi anh em gầm anh em chờ trận đấu kết thúc thôi chứ anh em không có thể xây sở kèo được và anh em không có thể đánh được những mã kèo rung tài góc tài thẻ đâu nha thì đó là cái phần mình viên tất cả anh em còn anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo hoặc là telegram của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận đấu sớm thì à, của ngoài hàng anh thì đó là cái trận của à, Brighton và cái tàu Ballet nha anh em diễn ra vào lúc 2 giờ 30 ngày 16 tháng 3 nha thì hiện tại trên bảng xếp hạng Brighton đang đứng ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và có 39 điểm sau 24 vòng đấu đang cách xa Liverpool với cái tỷ số à, hai vòng đấu nha anh em thì à, Liverpool chỉ cách Brighton chỉ có 3 điểm thôi nếu mà theo cái phong độ của Brighton thì trong hai trận nữa thì Brighton nếu mà thắng Brighton sẽ vươn lên qua mặt Liverpool thì à, trong khi đó à, Crystal Palace đang đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và có 27 điểm sau 26 vòng đấu đang cách vị trí thứ 11 tới um, 12 điểm, ê, 9 điểm lần anh em. Đang cách vị trí 9 điểm. 8 điểm mà thì hiện tại mình sẽ vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía Brighton Brighton trong những trận gần nhất của Brighton thì uh, Brighton đã thắng 5 trận và để hòa tới uh, à, 3 trận chỉ để thua một trận và trong đó có quỷ hai trận quỷ trận trước à, MU và quỷ trước bị quản anh em bị quản trước Newcastle nữa nè bị quản ngay hai trận của hai ông lớn nha thì trong khi đó bên phía Kittle Ballet thì anh em thấy biết Kittle Ballet trong 10 trận gần nhất Kittle Ballet chưa thắng được một trận nào đã năm thua và năm hòa rồi cái phong độ của thằng Kittle Ballet này đang chơi rất là không tốt trong cái mùa giải này nha anh em thì um, nếu mà cái mùa sau Kittle Ballet còn chơi với cái phong độ này nữa là nguy cơ của Kittle Ballet sẽ tụt xuống đá hạng nhất Anh luôn nha anh em thì mình sẽ vào cái phần mà thành tích gần nhất của à, à, thành tích chơi trên sân nhà trước của thằng Brighton nha anh em. Brighton chơi trên sân nhà trong 5 trận gần nhất thằng Brighton đã thắng hết 4 trận thì cái phong độ chơi trên sân nhà của thằng Brighton này rất tốt anh em cũng biết trong những trận gần nhất thằng Brighton đang có cái phong độ rất tốt là anh em thấy hạ được Liverpool trên sân nhà với cái tỷ số là 3-0 nè hạ được Liverpool trên sân nhà với tỷ số 3-0 đấu FA Cup nè nè thắng uh, ờ, Burnham nè West Ham nè còn trong khi đó thành tích chơi trên sân khách của cái thằng uh, Crystal Palace thì anh em thấy Crystal Palace chơi trên sân khách trong bốn trận gần nhất thì cái tàu ballet đã thua hết ba trận và để chỉ để qua một trận thôi thì cái phong độ của thằng cái tàu ballet trong cái mùa này là gọi là đang dần đi xuống quá rồi anh em còn cái bên phía Brighton thì đang có một cái chuỗi thăng hoa thăng hoa trong cái những trận đấu gần đây nhất thì trong cái lịch sử đối đầu của hai hàng này thì anh em thấy nhà toàn và uh, ờ, cái tàu ballet với um, Brighton toàn hòa. Trong 3 trận gần nhất thì đã hòa hết 3 trận với cái tỷ số là một đều rồi. Anh em thấy cái phong độ của hai thằng này, tin thằng cao thằng thấp nhưng mà hai thằng gặp nhau toàn tỷ số hòa. Nhưng mà cái tỷ lệ kèo nhà cái đang đưa ra trong cái trận này là Brighton đang chấp với cái mã kèo là một trái và tài xỉu thì 2,5 thì cái trận này tại sao nhà cái lại tin tưởng thằng Brighton ăn được cái mã cái tỷ số là 2-0 hoặc là 3-1 hoặc là 3-0 thì nhà cái mới đưa qua cái mã kèo là thằng bờ rơi tình chấp một trái thì thằng nhà cái đang đánh giá thằng bờ rơi tình rất cao trong cái trận này có thể ăn cách biệt từ hai bàn đến ba bàn thì nhà cái mới đưa ra dạ. cái mã kèo cao như vậy bởi vậy mình mới cho tất cả anh em nằm bờ rơi tình trong cái trận này nha thì cái trận này anh em cứ nằm mã kèo bờ rơi tình anh em nằm mã kèo bờ rơi tình chấp một rồi đội chủ nhà chấp một nha anh em đó là cái cái mã kèo còn tài xỉu anh em cứ vào cái mã tài mạnh tay cho mình trận này mình dự đoán thằng Brighton sẽ ăn với cái tỷ số là 3-0 hoặc 3-1 trong cái trận này thì um, mình sẽ vào cái phần trận đối đầu gần nhất mà hai này gặp nhau là tỷ số một đều trên sân nhà của Crystal Palace nha anh em đây mình sẽ vào trận đấu mình cho tất cả anh em xem thì cái trận này là một điều khi cái trận này mình sẽ cho coi cho anh em là cái trận này lúc đó chấp bao nhiêu lúc đó thằng bờ rating chỉ chấp có 0,75 thôi mà 0775 mà anh em ăn với cái cái ma kèo là 2.5 nữa thì cái trận đó nhà cái đánh giá nhà bờ lợi tình không cao cho mấy nhưng mà cái trận này nhà cái đang đánh giá thằng bờ lợi tình rất cao bởi vậy anh em nên nằm cái mã kèo thằng bờ lợi tình đang chấp chứ cái mã kèo một quà thì giống như mình phân tích cho tất cả anh em rồi mình sẽ phải xem góc góc thì anh em có thể nằm bờ lợi tình chấp góc được nha khi trận đấu Brighton gác góc tới 6 trái thì anh em có thể nằm Brighton chấp góc được. Thì giống như mình đã nói với tất cả anh em rồi, thì anh em nào mà có trang chơi thì anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hấp dẫn hơn thì tại sao mà mình phiên tất cả anh em đăng ký trang chơi giống như cái trận bờ lệ tình này nó chấp một trái anh em có thể vào trận đấu anh em để xem xem trong trận đấu trong vòng 10 phút hoặc là 12 13 phút gì đó kèo cũng tụt xuống còn 0.5 thì anh em vào cái mã kèo 0.5 nếu mà thằng bờ Brighton nó ăn với cái tỷ số là 21 hoặc là 10 thì anh em cũng vẫn ăn đủ kèo chứ anh em không có quà kèo nha thì cái đó là cái lợi thế anh em đang cầm trang để anh em chơi thì bởi vì mình khuyên anh em vào nhóm thì anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo lợi thế cho tất cả anh em luôn thì nó